ua cha nu nó e nơ yo nu dia chi e bu thia li cho po ư tu phê cu cho ua trao cu yo so ya ta thao lo cha cho ua mo dun thia hao cu lu shi lo, qua 有莫的只一股天里，若不所有的多，也怕逃落，我有我lang yang chia，莫chỗ kia nhớ trao hậu tu phê nô. từ từ si cho lo tao tên đê Yo wa cha e nu no ku thia Li cho tao bồ tê ya ư mô a chia Cho wa cho cu yo ko lu cụ trò ca lo nó cho ư tê lù yàn đu thao u ua ư ó là cờ chia thao cụ nó kia cha trộa mò cụ xe lùa thì tôi từ si cho lo tao tên đê yo wa cha e nu no ku thi li cho tao po te ya ư mu wa chi cho wa tao ku yo ko lu กูจอกาลอนอซออือเตลูยานดูเท้าอูอัวอือออลังกะเจียเท้ากูนอเกียจะโตมอกูเชลัวที từ từ sẽ cho lo tao tên đê yo wa cha e nu no cụ the đi cho tao po te ya ư mo wa chi cho wa tao ku yo